Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Ở lần này thì ban Khải vừa rồi sang được 14 ờ, lần này bài 14 con bot đại. Thì ờ, Khải không có làm video và Khải được ờ, ban Khải được một rương hòn kim môn phái ngẫu nhiên và 9 viên thủy tinh và 7 9 viên tinh hồng. Đó. Và ba cái nhất kỹ mà hai là ba là một tịch và hai cái bát vào rương như nè. Và một cái vũ khí xấu dân. Và bây giờ thì Khải sẽ đấu giá cho anh em trong ba Cái quan trọng nhất đó là cái rương bảo rương hòn kim môn phái nè mọi người. Đó. Rồi, đấu giá thôi rồi đấu giá anh em ơi đấu giá đây đây anh em ơi đấu giá anh em ơi nhanh nè ít chín nè bằng 200 xu lên 10 xu nhanh em ơi mấy cái này nó ít ít cho nó khỏi chặt rương khẳng cái chín viên tinh hồng anh em ơi anh vừa cho rồi đợi tí anh mở ra chín viên tinh hồng mọi người ơi cho em rồi tuyển sinh 200 cho ghiền áo rồi em lên chấm 20 mà chờ chưa có bí quyết nữa nè. Má căng thiệt. Cài điểm cho. Anh xu cho ghẹ. Lần 1. Vừa đấu giá dặn con tiếng nè. quá em ơi. Đói quá rồi. Đói quá. hai trăm mốt không dám đâu anh anh lơ bằng lần rồi không dám đâu hai trăm mốt cho im mồm chín viên đã cái đại thành Sao anh ơi, tía từ này anh làm kim luôn nhá anh em. Cái đại thành đó, cái đại thành khó kiếm lắm luôn nha. Biết không? Khó kiếm lắm. Anh đang ở ờ, thợ rèn Tương Dương này. Rồi chốt anh đi mùng 21 này, không ai lên này. Rồi tiếp tục anh ơi. Ê, chịu cho em này. À? Rồi tiếp tục này anh em ơi. Anh Phamca, anh Phamca rồi. Làm gì? Em giao cho hai nớt này chặt rừng quá. Ờ, à, giải tương dương luôn đi Thí tinh này em ơi à, X giải tương dương thì còn tương dương nào nữa X4 Cái này có X9 nha, cái này X9 nha, anh em mua nhiêu mua nha X1, X9 này 350 xu lên 1 Lên 10 xu Có 9 viên, có 9 viên nha em Để tạm đó chưa đi đổi một viên một viên là ba rưỡi á anh em mua nhiêu ít luôn Em cũng có một... Ờ, chặt đường rồi đó Đây Tên đó giờ đỡ chặt đường rồi đó <laughs> Xong, xong, xong rồi đáp rồi <laughs> Chật quá rồi Thôi giảm giá cho anh em đấu Giảm giá cho anh em đấu 300 một viên 300 một viên thì tính anh em ơi Mua lạch à, Nào trăm bình chưa có Để Anh con trai có có muốn gì đâu tiền à không có có ông mỹ rồi à, này à, không đấu rồi này cái đó không đấu này về quan bên đấu chắc kỹ cho em còn quen mấy mấy chục tiểu ờ, ừ. em ơi ừ, để để để em kiếm đồ thì tân em ơi đổ không ai đó thì tân luôn ta đấu đi em đấu thì lấy cái lương phát em không đấu chầm nữa chầm nữa ai ai chầm nữa ai ra mấy đô đô donate à đúng rồi nhanh nhanh ừ. hôm nay đấu thì tân luôn Ủa tao ăn gương ờ, trang bị hoàng kim có được donate không? 500 sâu anh ơi. 500 sâu vậy anh. Má ngon vậy đâu đâu hồi giờ hồi giờ như hình như là em đâu thấy anh ờ, báo danh đâu hồi nãy lúc nãy em báo danh cho mạnh á ừ quá là phải thử sự thử công của mình không không rồi qua bên này chính viên thì tinh không ai đấu tí độ nét này à, nhắc kỹ 200 xu lên 10 anh em ơi có ba có ba cái anh em mua bao nhiêu thì ít lên lâu thế Xong rồi này Ủa chưa Hai game năm 1 Sống mình tử nè À, à đứng bên này cho đợi mày Tôi bên tử à Tôi bên tử gì đấy Rồi chốt gẹn cái này Ai mua nhắc kỹ nữa anh em ơi Chốt một cái này à, Còn hai cái nhắc kỹ ai mua anh em ơi Hai em xu anh em ơi Đây đây đây Từ từ từ từ chưa chưa tắt xu Dương Nam này Lên ủa ai còn điểm tống kim không bán năm chục k hôm qua hôm qua đi đi đi đi đi đồ, đồ, đi cái kia chứ không có anh em mua giao dịch ờ, chính cục ngân hàng anh ơi đủ nha em không để kiếm ờ, cái đàn kiếm đi đây từ loạn loạn đầu quá cái dáng cho bảo đâu cái dáng cho bảo đâu cho thằng gậy thôi rồi em em em mới về cái mồm em giật em này đâu phải dán cho bào đâu kim cương bào mà sao cái hút cưới gấu bông với cả cái bông hoa là chỉ ăn tớ được một khối sâu dòng này giúp đỡ một cái hai anh ơi anh đi mồm đói mềm hai hai trăm mốt rồi anh ơi anh đang cây rồi vũ khí anh ơi anh nghe rồi vũ khí kìa vũ khí bao nhiêu hai nghìn năm thôi anh ok ok ok để cho anh rồi hai nghìn năm ak Hôm qua em làm hai rương rồi, toàn cái nịt này à? <laughs> Quá toàn nịt rồi, chán Rồi Hai anh em lần hai nha cây Anh im mồm, anh không giao dịch ta, giao dịch cho em anh ơi Anh không biết ở trong này người ta Phòng thủ vật lý là phẩm chất mới là khảm được anh em nha Tùy món, nón thì 7, còn đai lưng thì 9, còn bao tay, quên đai lưng thì 8, bao tay thì 9 Ui dồi, vào tay chín luôn hả? Đúng rồi, đừng mưa mát được 25 Vũ đội với một k hai luôn Vũ đội ơi Rồi chốt hai k hai k năm nè Rồi Ép mười mấy vô kênh là ép luôn cái bao tay rồi Sao đéo đồ được chưa? À đây Bao tay nửa cái máy nghe, bao tay nửa cái máy vậy Cấp 10 Cấp 10, uầy, người sao ép bao tay cái 10 trời Đừng đùa, đừng ép cho tay cấp 10. Đừng ép đồ cấp 10, hãy ép đồ cấp 5 cấp 6 automat. Ôi giời còn cấp 8 này mới gơ chứ. Má em gì thì tin á. Cái điều cho anh chắc em gom đổi được anh khoảng 45 ngàn, 47 ngàn à. Không có 50 ngàn đi. Dân tầm này rẻ. Hả? Rồi. Bắt bảo rương của ờ, anh KK luôn đây, 500 xu. Lên 100 nè anh em ơi, bắt bảo rương. Có hai cái anh khởi nay 200 cái rồi nè ờ 200 cái gì đủ á em em cho anh búp bê đúng không ừ có hai cái nha em ơi nhắc kỹ 200 xu một cái ai lấy giao dịch luôn nè anh em ơi rồi tôi đợi tôi chờ kẹt khôn khôn nhất kỹ hai cái luôn anh anh là sao được hai cái chỉ được một cái màu cần khôn nhắc kỹ nhắc kỹ tầm này chắc đỡ cho xe thôi cần khôn chính rồi ném châm sâu cho em mồm bắt bào rương ờ, rương ngẫu nhiên ném sâu lần một hai cái này không ai xài thì ờ, ban mua lại 400 xu cho nó nhanh ban mua lại 400 sâu ngày năm cho em xin 50 vạn ngày nay từ từ rương còn khoảng trăm rưỡi hết tiền rồi hết tiền rồi đây này anh em ba mua là ba mua là hai nhắc kỹ nha đó ba mua là hai nhắc kỹ cho ông năm động với nghe em ơi rồi tiếp tục anh em ơi ba rương này chốt anh em mua một cái này Giúp cho anh em ơi Còn một rương nữa ai mua không anh em Hai rương anh em mua hết cả hai không Anh em ơi Mua hết cả hai rương không anh ơi Một ca luôn anh ơi Ờ à, thế để, ờ, không, mua không mua để anh được Rồi không mua để anh một cái đi rồi chốt giao dịch là 500 xu anh ơi à, cây thì một bát bầu rương một uh, vũ khí sâu dương để anh anh đó đây rồi làm tí làm bánh để em vét rồi làm được gì trái dép hết máy hạt xe không còn một dạng nào luôn ta ép với bao tay phòng thủ chút ta đành nhắc cởi nhắc cởi em mua rồi thôi, thôi em nhường anh một cá đi 800 cái 800 trái anh 800 cái rồi ok ok đủ rồi đủ rồi, đủ rồi. rồi đây đây anh giao dịch em 700 trăm anh, anh đi đổi kia mình quăng hoặc các bạn anh ăn cái mẹ đứng đây nè em quăng luôn nè mấy em đang chống tim nè em bảy trăm em mua một cá không được nộp cho ba đi thôi em em lầm là 200 thôi em lầm là 200 thôi ra đây ra đây nè ba trăm rưỡi nè đây đến cái quan trọng nhất anh em ơi rương kim môn phái hai trăm rưỡi nè rương kim môn phái dạ. khả lâm là 200 nè rương hòn kim môn phái anh em ơi tới giờ tới giờ đúng không mod ơi cho anh em chục anh ai mod. rồi làm cho đủ cho Thiếu 100 cái đây. 25 kim, lên một kim. cái nữa hả? Đụng quá em vé kim coi. Rung kim một phá này em ơi. Em chưa chết rẻ. Sao mới 31 đúng mà giờ sai. Nè được được được được được được được được 50 cái nữa nè. Ờ nó kia này cũng khả này bảo em này. Cho anh em đọc. Từ để em vé coi còn được. Rung kim một phá này em ơi. Là 30 kim rồi đó đấy. Trăm cái nữa. Sao anh ơi? Đủ luôn nè. Đủ luôn em anh. Đó, mấy thằng mấy thằng kia hết luôn rồi đó để để năng luôn để năng luôn để đi đậu chim ăn con bắt tao ba mươi kim anh em ơi ba 25 kim kìa dạ, anh em đấu kìa hai mươi kim anh em lên đi nam rồi tôi anh cứ lên 35 ờ, kim nhé cho đồng rồi đúng rồi anh phong ca đói à lên lên đi anh chết đi ba 35 kim rồi anh đợi anh ăn nốt con này ok rồi ok 35 kim cho ok oh, quá còn cấp tám lên hai này nói rồi thì ép ép bao tay cấp 5 cấp 6 là mát đúng rồi để em ép có 10 nói rồi mà cứ ép mà chịu giờ, giờ giờ có mình coi nói không mà trời đi ép dòng một này mới đâu trời thành <laughs> <laughs> lấy luôn dòng hai mắt bà không hai hai cũng đẹp rồi cái gì hai hai Ồ, trong tầm này thì tin rẻ ép thoải mái đi gì đâu ép thoải mái gì chứ ôm hai hai là được rồi thì tin ít hôm nó xuống hai mươi rưỡi cục bây giờ rồi 35 kim cho AK lần một rẻ bèo mà ít hôm rẻ bèo anh ấy vẫn nó chẳng lan mà mấy hôm tranh giành nhà mua 500 con chiên 500 xu hôm này không tới hôm này tục Evan ra nè nên tục ba mươi kia làm kim lần một em ơi ba 35 kim lần một mình lên 35 kim lần hai Chốt, cho em mở cho nè dọn đường hết rồi nè Nó <laughs> hoạn Em dọn đường hết rồi này anh ơi 35 kim lần 2 Em test năng phẩm thôi Ghẹ cho đã dài đẹp quá Ồ ra, ra ngập bò nhiều tình luôn đâu mất ngon Ngon Trời được ngon, ngon lành cành đào Trời ơi nó mất Ừ khải không có like nha anh Duy Trần ơi Ngon lành cành đào ờ, luôn Nó mở cái gì ra ngọc bộ như tình nhỉ Bảo, bảo, bảo trong báo là anh Bảo đường ờ, ờ, định quốc uh, Newton đồ anh à, sao lại có nhỉ có chốt 35 kim tinh hồng bảo thạch rồi giao dịch anh Nakai ơi anh Nakai là 38 tấn kim tất cả rương một ờ, khí sáu dân để, anh tí đi để anh tạo đây ok đúng rồi còn ba người nữa anh em còn phút chiến tiểu không anh em ơi bán mười bình ơi cu coi có không cu coi còn làm boss này em ơi giao dịch này ờ, Hải ơi tính cho anh bao nhiêu đây anh là chọn 40 kim anh ơi rương 35 và Vương vũ khí với lại uh, à, bắt vào đương là ba kim nữa với hai kim là 40 kim cho anh ơi. Ờ trừ trừ hết đi, trừ của anh ấy. Ok, trừ hết quanh bao nhiêu rồi? cho em tí nha. Ừ, em phát lương anh em đã. Ok ok. Rồi, cứ coi này anh uh, Đợi với lại một người nữa đâu. Vũ Đợi với anh combat đâu. Khải một anh, à, Khải một lương này. Một lương thì một viên thì tinh này, đó, một lương một viên thị tinh này. Tốt hơn nhân phẩm của mấy anh kia. Đúng rồi nào đó là có người xài chơi được ba cấp có người xài áo đây ba cấp ngon mà anh tuổi thúy yên rồi anh hành 8 cấp đúng rồi trời chém sướng vũ đào là ờ. ho như là hồi sinh đấy skin 3 x không ờ, phải không phải 8 cấp anh ơi bò vô là ra đồ cái bang bò kiểu gì anh bò kiểu gì được <laughs> Chị vừa chỉ có cho đi bộ thôi mà anh biểu em bò vô thì em biết bò kiểu gì luôn Ây à anh anh về lấy rương vũ khí luôn này anh ơi em tính tiền luôn này thương nhân nam này lấy hết này lấy chặt rương Ôi, trội quá đây còn hai của người kia này còn anh AK về lấy những thủy tinh luôn anh ơi đây mát uh, gì mát mà đang đương rồi tí nữa anh em bình dư mà nhiều lắm em còn mát giờ em dư tháng 14 14 quả này dư rồi hai chục quả cho ngày mười cánh đây anh ơi, anh cái này là của anh đấu giá nè. Còn cái này là dư một cục anh, dư một cục thôi phát coi như lương đam bot đi. Rồi. Ok. <laughs> Còn hai cục này của anh vũ đỡ với lại combat anh em. Đó, mỗi người một cục. Nói chung là cái thủy tinh không ai đấu anh nên em tích ra coi như 250 xu người phụ bot để rồi. Khỏi mấy công đấu thủy tinh đấu không. thú, à, lại tích lô. Không qua, qua. Rồi ok. Về về về về, về tương tự tự thể đánh cho con. Làm tính tiền này. Tổng này Ui sợ ơi ra cái bổng xấu ra hệ hỏa Khổ Ngủ với con Đây À đây này này này này À đất lâu còn miếng ấy anh Đất lâu còn miếng hả Anh cho thằng ấy rồi Rồi tổng thu là 16 người là 38 kim 010 xu 38 kim 010 xu và chia cho 6 nha Nam Chia cho 6 người Người người người bao nhiêu đây Chữ số người bệnh. Hay quá? ok ok anh uh, à, chia xấu à, mỗi người uh, xấu kim 335 xu rồi là vừa ăn rồi tôi đợi tí sẽ nhân phẩm mình nói nha anh à, đào hiếu ơi anh phong ca ơi ừ. của anh là 40 kim đúng không ừ. trừ cho lương của anh nhận được là 6.335 xu anh còn thiếu lại 33.665 xu À, à, gần gần gần gần ừ. à, anh còn thiếu lại ba ba nghìn sáu trăm bảy mươi xu ờ, à, bao nhiêu tiền việt đi ok em tới nè nhận để em luôn nhận giá giá mua ở đời nhưng em không có không có sẵn nha anh ơi à, 2 triệu 322 nghìn anh ơi 2 triệu 322 nghìn làm tròn đi à, 2, 2 triệu 3 đi 2 triệu 20k cao như khó không được hai triệu ba này hai triệu ba rồi về lá lương này mỗi người sáu kim sáu kim ba trăm ba mươi lăm xu về người đủ nãy mình không dính điều đó à, lúc nãy anh cây đưa em hai lần bài tối cái gì anh em dứt sâu cho tính sâu anh ơi ở ờ, đây anh, anh à, ờ, thường hai còn hai lần bài mình chưa quýnh mà đây là anh còn hai cái nữa đây ờ cứ gom này, gom này, của ai ai nhiều thì phần trăm người đó cao hơn rồi không hồi xíu kim mới nói đó giờ em ăn ạc xe cho nó lên nữa đúng rồi ăn đi em không không em em em ăn ạc chính em 15 tỷ đã ờ được ăn 15 tỷ đã đợi anh à, à đợi chống nha anh em đợi anh càng ban rồi khai lấy kim phải giao dịch nè cứ đưa đi cứ đưa cho người ta đi rồi. em em hết kim rồi em hết kim rồi người em giờ còn còn có ba kim làm sao bán được em đang mà nhìn này còn một sức vô phổ đây này sổ mà nhìn lục tần sẽ làm nhỉ anh cứ cắt rương vào phổ đây ít hôm sẽ sử dụng đấy không thiếu nào đâu mỏi hết rồi thái băng đồng nam của con này đó anh tí là bận lắm rồi này ơi đây cho em hai kim em ờ, mua lần bài đây đấy coi như bài, bóp, uh, đây còn đúng sáu kim máy là đưa dân ghẹ cho xong con này một hai ba bốn ờ, năm sáu trừ uh, trần kim tư trận kim tư nha ghẹ trận kim tư nha hết tiền rồi Ờ, ờ, ok, ok. Đợi tí. Đợi chút nữa. Ok, em đợi, đợi em tí. Để em lấy à. cuốn ghẹ là sáu nghìn ba trăm ba mươi lăm xu. đây là Đúng rồi, chọn kim ba đây còn lại đem kim giao dịch. Hết nờ đây, giao dịch. Đây. Còn lại đem kim này, tôi còn đúng đem kim. Từ từ bình tĩnh anh này. À, à, à rồi ok xong hai cái lệnh bài nữa đã mua hai bài bốc đại hãy gì mua gì mà rảnh mới mua lệnh bài bốc đại hai kia một cái mà để mang vinh ngon hơn nào một kia một cái thì nói một kia một cái rồi để mang vinh ra hai cái chắc ăn trăm ngon lành rồi lời một mớ thì nhau đi mua ngáo quá anh gửi em gửi thì gửi ở đâu anh gửi hai cái lệnh bài nữa này à, tương Dương Nam anh ơi anh AK sẽ là 6 anh AK sẽ là bốn cái em hai cái rồi đã có sáu cái rồi nha nè hiểu chưa anh ơi Tự nhiên Nam này Ghé nghe bên này em chứ lời mà Mà đi mua làm gì Giờ anh em kim sao ăn Cứ ăn đi lần lần rồi được vật phẩm gì bán bán lại anh em rồi tích ăn tiếp cái bậy kia là mết cho mấy mà Bán giờ ai đâu mua mà bán Sao Đúng áp chưa Đúng áp đúng áp rồi anh ăn cây bốn cái <laughs> bắt chước rồi, chắc, đúng rồi thấy hiền quá chắc chuyện hiền quá bắt chước tần thạ rồi chính nè rồi em nhận rồi anh ơi, để, để em nạp cho anh phát lương anh em, anh em là chốt nha. À, Quang ơi, Quang ơi, Quang anh có chất đơn này. Ghẻ đừng mua ghẻ ơi, 500 xu thì mua được. Một kim cao lắm. Rồi, rồi. Một, Sao anh ơi? Mày, mày, mày, mua cho anh ờ, ghẻ. À, em em em thương Dương Nam đây. Đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, Tương Nam